chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh em cái cách lắc tài xỉu bịp cái giữ tài giữ xỉu giữ tài xỉu theo ý muốn chính xác tuyệt đối cho anh em nhé Đấy, anh em nào làm tay cái thì anh em ờ, xem video thì anh em có thể liên hệ với tôi liên hệ với tôi qua số điện thoại anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại này hoặc là Zalo này nhé để anh em ờ, có thể có cho mình cái cách lắc tài xỉu bịp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn chính xác tuyệt đối cho anh em nhé khi mà anh em đi chơi tài xỉu anh em cũng biết rồi khi mà anh em đến sân chơi thì là anh em ngoài những cái bộ hột của anh em ra thì là anh em cần phải có cho mình một cái cách lắc à, cái cách lắc để cái cách lắc để anh em có thể là điều khiển được cái hột của mình nó đi theo ý muốn nhé tài xỉu lắc theo ý muốn là như thế nào ngày hôm nay tôi cũng sẽ à, chia sẻ luôn cho anh em cái cách lắc tài xỉu bịp Đấy. thì khi mà anh em đi sân chơi thì là anh em à, phải đoán trước được à, phải đoán trước được cho mình hoặc là đoán trước xem là cái bàn sau là tay con người ta đánh cái gì để mình có thể mình lắc được cái bộ hột của mình nó đi theo ý muốn của mình đánh như thế nào thì tôi sẽ ghi tạm ra đây Đấy. vài chén hột vài thế hột để để tôi sẽ lắc theo cái mà tôi đã ghi ở trên này đó gọi là cái lắc theo ý muốn nhé lắc theo ý muốn và chính xác tuyệt đối cho anh em luôn Đấy thì uh, có thể là tôi sẽ lắc tài lắc xỉu này một tài xuống một xỉu Đấy, sau rồi lên tài lên một tài lên một tài Đấy, xuống xỉu rồi giữ hai ba chén xỉu giữ ba xỉu Đấy, giữ ba xỉu rồi lên tài giữ tiếp ba tài đó thì đây chính là cái mà tôi ờ, tôi phải giữ và tôi phải lắc cái bộ hột nó đi theo ý muốn của tôi đây chính là ý muốn của tôi nha đó thì anh em thắc mắc là lắc theo ý muốn là như nào đó đây chính là cái cách lắc theo ý muốn thì anh em ờ, ngoài những cái ờ, ngoài bộ hột mà anh em sở hữu ra thì là anh em khi mà anh em mua cái bộ hột thì ờ, tất nhiên cơ sở sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắp đấy, thì bên cơ sở tôi cũng vậy đấy. bên cơ sở tôi là chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu anh em đi lắc cái lắc C1 hay là những cái đấu trường lớn thì là anh em mua cái bộ hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu làm sao mà nó theo ý muốn và chính xác nhất tuyệt đối nhất dành cho anh em những anh em làm tay cái nhé đó thì ờ, cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột mà bên tôi ờ, làm ra đấy thì cũng có rất là nhiều video rồi thì anh em nào mà muốn tìm hiểu thì anh em có thể thể đăng ký kênh ờ, anh em lên trên kênh và anh em tìm hiểu thêm nhé đấy thì video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc đấy, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn và chính xác tuyệt đối cho anh em nhé thì trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của nó này đó đó cái tăng tích của nó thì ờ, đảm bảo với anh em luôn là 100% không tăng khi mà anh em đi đến đấu trường rồi đi lắc C1 rồi hay là lắc những cái đấu trường lớn thì là cái bộ hột của anh em thì chắc chắn 100% là không thể nào là anh em chơi cái đồ có tang được đó vì ờ, kiểm tra rất là kỹ Đó. Thử anh em nam châm Đấy, nam châm rất dính nhé ba cục Đó. và cuối cùng là dọi đèn cho anh em Đó. hột cực kỳ trong luôn nhé thử tăng tích là chủ yếu là cho nó đầy đủ thủ tục thôi chứ còn à, đảm bảo với anh em luôn là hột bên tôi cung cấp cho anh em thì là những cái bộ hột hoàn toàn không tan đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc tài xỉu bịp cái cách lắc tài xỉu bịp cái cách mà em giữ tài giữ xỉu theo ý muốn chính xác tuyệt đối đây chính là cái cách chơi tài xỉu bịp Mẹo lắc tài xỉu mới nhất 2022 này dành cho anh em Anh em đi lắc cái nhé Đó Thì ờ, đây chính là cái cách lắc mà đi theo ý muốn của anh em Mà rất là nhiều anh em thắc mắc nhé Thì ờ, tôi đã ghi đây Thì ờ, đang ở tài tôi sẽ cho nó xuống xỉu nhé Cho xuống xỉu Đó, Cho xuống xỉu thì uh, riêng về cái bộ hột và cái cách lắc này tôi cũng đã tìm hiểu ra đấy, và chỉ cần anh em nào mà mua bộ hột này đấy, mua những cái bộ hột bên tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc nhé đấy, thì 80 phần trăm nó sẽ xỉu trên này đó xỉu đó tài xuống xỉu lên à, xuống lên tài này đó 80 phần trăm nó lên tài thế này đó 641 tiếp tục về xỉu đó 334 Đấy. giữ cho anh em ba chén xỉu Đấy. tiếp tục giữ cho anh em ba chén xỉu nhé đó. 80 70 đến 80 phần trăm sẽ đứng ở xỉu trên này đó, 114 tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 334 tiếp này. tiếp tục một chén xỉu này Đó, 135 này Đó. thì uh, giữ cho anh em ba chén xỉu rồi lên tài và giữ cho anh em ba chén tài nữa lên tài Đó, lên tài giữ cho anh em ba chén tài Đó, 551 tiếp tục giữ tài cho anh em Đấy, chén này thì tôi lắc hơi nhẹ tay một chút rồi thì cái chén này nó sẽ bị giảm cái tỷ lệ mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu nhá thì cái chén này thì à, tôi có 60 đến 70 phần trăm là nó vẫn đứng ở tài cái chén này tôi lắc hơi nhẹ một xíu thì, à, nghĩ nó về xỉu Đấy, nó vẫn vẫn đứng ở tài đó vẫn đứng ở tài thì ờ, cái cách lắc ờ, tài xỉu bịp này thì anh em ờ, cần phải về anh em luyện tập thêm Đấy, nhá tiếp tục cho anh em hai chén nữa hai chén tài nữa Đó, hai tiếp tục một chén nữa này Đó, sáu một kỷ niệm cho anh em một chén nữa này năm sáu ba nhá. về xỉu cho anh em này Đấy, cái trái này phải về xỉu này đó về xỉu lên tài đó, lên tài về xỉu đó rất là hiệu quả cho anh em đúng không anh em đấy cái cách lắc tài xỉu bịp đấy, giữ tài giữ xỉu đấy, giữ tài xỉu theo ý muốn chính xác tuyệt đối cho anh em Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em